Tiếp theo đến mẫu chuyện 18 Tùy cơ quá độ Anh Năm Tính, người ở tỉnh Phú Yên, Trung Phật Di cư vào miền Nam từ năm 1940 Ngủ tại nhà ông trưởng giấc xã Kiến An, quận chợ mới, An Giang giống người chất phát làm ăn Nên anh ở đây mến thương và anh cũng trở thành tín đồ Phật giáo quả ảo từ độ ấy. Nhân một buổi tiếp chuyện với ông cả người, ông thấy anh tính có lòng nhiệt thành đối với đạo, nên kêu anh đi lên Sài Gòn với ông thăm đức thầy một lần. Anh tính rất vui mừng và xin được cùng đi theo. Đúng ngày kỳ hẹn, anh tính đến nhà ông cả người tại xã Mỹ Hội Đông từ đêm trước chuyến đi này gồm có ông cả mười ông lâm thơ cương anh tính và một số đồng đạo khác trời vừa sửng sáng con thuyền từ từ tách bến lướt nhanh trên dòng nước cuồn cuộn đưa đi anh em cứ lưng phiên vào không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm mới tới chỗ đức thầy ở 168 đường lơ phe sài gòn hôm nay mọi người đều lên hết duy có anh tính ở lại giữ ghe và cũng chờ người hướng dẫn xin phép với đức thầy xong mới được lên anh ở lại ghe đợi tới chiều không thấy ai xuống hết bèn bước lên đường đi thơ ẩn lần tới ngang cửa lầu chỗ đức thầy ở lúc bây giờ đức thầy đang nói chuyện với số tín đồ